đồ cho mình đó những app bán đồ như shopee lazada rồi đó mấy cái app đó thì nó có hiển dẫn là cây sưởi nó phải nằm trong nước đó, cây sữa nó phải nằm trong nước chứ đừng có để ngoài mặt nước mà mặt nước mùa lạnh mình chỉ cho ăn một cử thôi các bạn các bạn nên cho ăn một cử đủ sống rồi cho cá mình cho cá các bạn cũng ăn một cử rồi. mùa lạnh chơi mùa nóng thì mình cho ăn hai cử mùa nóng mình cho ăn hai cử mùa lạnh mình cho ăn một cử cá mùa cá mùa lạnh đợt này nó nó nó, nó ốm quá tại mình toàn nó một cử à cho nên nó không được dày mình có nhầm con nó ốm rồi có nhầm con nó không nó không được sung nữa. giống như con đó nó chui nó rút biết có bệnh hoạn gì không đây rồi ô đủ các kiểu hết các bạn phải à, như mình thì mình phải nuôi à, mình phải thay nước thường xuyên rồi à, chăm thuốc rồi chăm bếp bê đủ thứ làm đủ mấy bạn làm đủ thứ hết để cho duy trì cái cho cá đó. như là hai con này là thấy hình như nó hơi ờ, bạn thấy không hai góc của nó hơi kỳ của nó không được thẳng rồi đó, đó thiếu rồi đó lạnh có con thì ốm con thì dày mình Đấy, con thì ăn nhiều con ăn ít mùa lạnh mà giống như mình thôi mình thì có người ăn nhiều người ăn ít mùa lạnh mùa lạnh nhiệt độ trong bể lúc nào cũng không không được 28 độ đâu không được 88 độ tầm là 22 Đấy, tầm 25 26 27 không được cái nhiệt độ lý tưởng cho nên là cá nó dễ bị à, dễ bị nhiễm khuẩn rồi nếu các bạn không có thuốc Đấy, các bạn không có thuốc thì dễ bị à, dây cho cá dễ bị nhất là nóng mùa lạnh này nhất là nóng sợ lắm mình sợ lắm mình nuôi được nguyên một cái cái bầy cá này cái ngày hôm nay là gần 2 năm rồi đó gần 2 năm rồi đó thắt thoát thì cũng nhiều thắt thoát thì cũng ba bốn con rồi đó. chứ không phải rẻ cũng không phải ít đâu chơi gì cũng có thắt thót hết à, đó, cái dĩa thì nó mình nuôi hoài được hoài nuôi hoài được hoài nuôi hoài nó vậy hoài đó nó dễ nuôi hoài như vậy hoài sức sống nó cũng cao cái đời sống của tuổi thọ nó cũng cao rồi tạm biệt các bạn chúc các bạn một ngày vui vẻ và à, nhớ theo dõi kênh của mình để các bạn có thể xem những video do mình làm ra các bạn rồi kính chào các bạn các bạn rồi trong cái lúc mình thay nước đó mình thay nước cái video trước đó, mình để cái à, cái sưởi này nè cái sưởi này nè nó nằm ngang nó nằm ngang các bạn có thể để ý các bạn sẽ thấy những cái video trước mình làm nó cái sưởi nó nằm ngang và khi mà mình thay nước đó mình bữa hôm đó mình thay nước nó hơi nhiều nước vượt nước nó hơi giật nó giật tới đây nè thì cái sưởi nó nằm ngang đi thì sưởi nó nằm ngang thì nó bị nó bị nằm trên không trong cái sách hướng dẫn của ở trên không không ở trên cái cái cái hộp mà bán cho mình đó cái hộp mà bán cho mình nó không có ghi cái sách hướng dẫn nha các bạn nó không có ghi sách hướng dẫn ghi tiền toàn tiếng tàu với tiếng anh không à cho nên các bạn không có hiểu được thì trên những cái app bán đồ cho mình đó những cái app bán đồ như shopee lazada rồi đó mấy cái app đó thì nó có hướng dẫn là cây sữa nó phải nằm trong nước đó, cây sữa nó phải nằm trong nước chứ đừng có để ngoài mặt nước mà mặt nước là nó sẽ nổ đó, bây giờ bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nó bị nổ ra sao nha và có nhiều người đã ờ, có nhiều người đã bị chết vì điện giật đó. chết vì điện giật và có nhiều những trường hợp đó tại vì nó không chưa có gọi là cái hồi chuông hồi chuông cảnh báo cho những ai mà nuôi cá cảnh thì chưa có bị nhiều chưa chết nhiều người thì nó chưa có cảnh báo báo chí cũng chưa đưa lên đó. cộng đồng mạng thì cũng có cộng đồng mạng có cũng chưa thấy mình ờ, chưa thấy nhiều nhưng mà riêng mình thì mình chia sẻ cho các bạn biết thôi các bạn thích thì các bạn lấy làm kinh nghiệm các bạn nghe được thì các bạn lấy làm kinh nghiệm còn các bạn thấy mình xàm ba ba phải thì các bạn bỏ qua bỏ qua giùm mình nha đây cây sưởi cây sưởi mà các bạn tôi nói với bạn nghe cây sưởi mà nó nổ nè đây nổ nó sẽ rò rỉ điện ra nó rò rỉ điện ra thì nó thứ nhất là cá chết đó và thứ hai là nguy hiểm đến tính mạng của mình đó. nếu các bạn nếu các bạn không tin mình thì cũng không có gì cả cái chuyện đó không không có gì cả mà do mình mình đang làm mình đang thay nước cho cá tự nhiên nổ cái bụp đó nó nghe nghe một cái bụp thì mình đi kiểm tra lại thì cái sữa này nó nổ rồi các bạn đầu nó xì nước ra ngoài nó xì nước vô trong thiết bị vô trong thiết bị này đó và và và thì nước ra rồi đâu đầu điện trong này nó rò rỉ ra điện mà nó rò rỉ ra thì các bạn biết rồi chứ gì đó thứ nhất là cá nó chưa có chết cá nó chưa chết liền nhưng mà mình thì dớ tay vô nước là mình sẽ bị lụm liền Đấy. sẽ bị lụm liền và lên bàn thờ ngay tức khắc đó. ngay tức khắc liền đó. rồi như vậy nha các bạn các bạn nếu các bạn xem video của mình á thấy mình nói ok vui vẻ thì các bạn cho mình một like một cái đăng ký để cho mình có động lực để mình làm thêm những cái video mới hơn những video này xảy ra trong quá trình mình à, nuôi cá và trong những quá trình mà mình bị bị à, mất, mất hứng rồi tùm lum hết điều thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết rồi chào các bạn nha các bạn